ta còn cô sáu chú tám ở nhà sinh trong gia đình nhà có nhung ngắm lúa là phần nghèo như trắng da ông mà đèo bông theo chứ có trong lòng tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trắng già thơ này cô em gái có nhớ anh không con ông ba hầu tiếu trai <clears throat> giờ em đã lớn đến tối lấy chồng biết bao anh đang mơ mộng một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai cướp đâu anh gái nồng ngọc gái miền tây áo bà ba người ta dáng duyên đầy mất giàu năm người ta có truyền tay tù nhiều kiếp mới có thấy thế giờ miền tây để quan thấy tụi mình trao môi trao nhau có thấm rượu nồng dao vội sắp tới lúc thăng hoa bỗng nhiên em đủ rồi một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai gước dâu anh sẽ câu giờ câu mà tới làm em 等大话讲。